Có một bạn hỏi rằng, con kính thưa Thầy, con chưa hiểu ý nghĩa của câu tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho chính mình. Kính xin Thầy giảng giải cho con được rõ, con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn ấy hỏi rằng là cái câu tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho chính mình. Nó cũng giống giống như cái câu mà trong dân gian hay nói là gì? sợi lời trời cởi trói cho mà so đo trời co dây lại <laughs> nghe không lời là mình mở lòng mình ra thì trời lại cởi trói ra cho mình còn mình so đo tính toán gọi là đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành chắc chiêu khó khăn với người thì trời lại siết dây mình lại cái này cũng là nhân quả các con ạ à. đúng thế ta tha thứ cho người thì là ta sẽ tự cởi trói cho chính mình. Ở trên đời này các con ạ, à, đã là chúng sinh không ai không có tội lỗi, không nặng thì nhẹ. Các con nhớ, ai cũng có tội cả đấy. Phải Ai cũng có tội đã là phàm phu mà. Phàm phu thì gắn liền với tội lỗi, chỉ có là nhiều hay ít, nặng hay nhẹ thôi. Cho nên ở trên đời chúng ta phải biết học cách tha thứ. Người ta đã phạm tội rồi người ta đã lỗi lầm nếu người ta biết ăn năn là mình phải biết tha thứ nhà người ta ăn năn thật là các con phải tha thứ cho người ta vì người ta đã lỡ mất rồi nếu mình cố chấp là mình sẽ đau khổ và làm cho người đấy không tiến bộ được các con hiểu không mình cố chấp người ta không tiến bộ được cũng giống như những người vào tù rồi ra tù chúng ta phải chấp nhận và hòa đồng với họ đừng kỳ thị với họ kỳ thị với họ không tha thứ tội lỗi cho họ là mình ác đấy mà họ đã cải tạo rồi họ được ra tù rồi ta phải đón nhận họ bình đẳng như mọi người và xóa đi khỏa lấp đi những các cái quá khứ của họ để cho họ trở về họ sống tốt chứ còn mình kỳ thị lúc nào cũng nói bảo thằng này là thằng ăn cắp đấy thằng này là thằng ờ, nghiện đấy thằng này là cái thằng nọ kia thì họ đã có thời gian cải tạo rồi tu rồi trả tội rồi hết tội giờ ra mình phải giúp cho họ hòa nhập với cộng đồng không nên chấp nhận, không nên kỳ thị với họ cho nên cái câu mà tha thứ cho người là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả các con ạ cái người có tấm lòng rộng mở bao dung người ấy bao giờ cũng thế họ rất dễ tha thứ cho người với mình thì khắt khe với cá nhân mình các con phải khắt khe phải nghiêm khắc nhưng với người các con phải rộng lượng nhé Đấy là cách ứng xử đẹp ở trên đời. Với mình thì phải nghiêm khắc, nhưng với người lại rất là là bao dung. Nghe không? Chứ không phải với người bao dung, còn với mình cũng thoải mái thì, thì, thì không đúng. Mình phải nghiêm khắc với chính mình, nhưng với người thì mình lại bao dung. Đấy là cách ứng xử đẹp. Người như thế mới xứng phẩm là người, là người quân tử, người tốt đấy các con ạ. Nha, ở trên đời ta phải thế, với ai cũng thế ta sẵn sàng giúp đỡ sẵn sàng mở lòng ra cho họ nhưng với mình mình phải nghiêm khắc với mình không dễ dãi với mình nghe không? không dễ dãi với mình thì mới là đúng thì cái câu này là đúng nhân quả chăm giúp đỡ người bao dung người tha thứ cho người khi người ta lỗi lầm người ta biết ăn năn mình sẵn sàng tha thứ thì mình đang cởi trói cho chính mình tự tâm mình nó cũng được mở ra con người mình nó nhẹ nhàng hơn các con để ý mà xem bây giờ nếu mà bạn con nó có một cái lỗi lầm với con con rất là giận khi nó đã quay đầu về nó xin lỗi mình rồi không tao không tha thứ cho mày thì các con thấy không cái sợi dây mà trói buộc nó vẫn ở trong bụng trong lòng con con vẫn đau khổ với thằng bạn này con không tha thứ cho nó mà thì nó vẫn hằn trong tâm các con một cái nỗi đau phải không nhưng khi mà bạn nó quay lại nó xin lỗi mình ờ thôi được tao tha lỗi cho mày xong cái tự nhiên mình hoan hỉ luôn họ hoan hỉ lòng mình cũng hoan hỉ luôn vui vẻ anh em bắt tay với nhau vui vẻ còn ta chấp nhận cái lỗi ta không tha thứ ta khổ ta khổ cho nên ta tự trói ta là như vậy cho nên ấy, sống đúng là biết tha thứ cho người là mình đã mở lòng mình ra lòng mình nó được thanh thản nó được an lạc nhé cho nên đấy là ý nghĩa của câu này các con rõ chưa